Moonbait với cả con Venus đá lâu lắm mình không đá rồi đã rất lâu rồi của đa số mình toàn chơi uh, ờ, bắn bình thường thôi snap được thôi chứ mình không biết đá lắm thứ nhất là bị đá là hay, hay đá là hay chửi lắm hay ăn chửi uh. mặc dù uh, nhiều bạn đá rất hay nhưng mà cũng phải không thể nào mà đá được bởi vì ăn kích nhiều quá ăn chửi nhiều quá sợ luôn đấy đấy ủa ủa vỡ mặt vãi cả định chém ui chỗ đi mặt phải đồng này bạn nào mà đá quen ấy thì đá rất là bá đạo luôn bạn rất bá luôn lâu lắm mình không đá nói chung là rất lâu đã từ rất lâu rồi trong mình định nghĩa hai từ đá không có ôi ghê hồn các bạn có thể đá với cây barret này với chế tác hoặc là cây FRF2 ấy. Ủa, rất bá còn cây ADM thì à, đá cũng sớm mấy ôi, sao nó nó, nó hụt hụt này Ủa, con Venus và con Sunoco thì đá rất bá rồi ơ ừ, mà ôi rồi chật đại trưởng ôi tuyệt vời ui ngon ok thằng này ui ai hụt đại trưởng rồi chạy không kịp cái map này thì à, đa số chơi barret và chơi tác thì rất sướng rồi còn cái map rộng rộng chơi uh, ADM chơi tác ngon như à, chẳng có sóng ấy bên này thì à, map này có chỗ mà đục thùng nên chơi Barret bên trên tác thì quá ngon tuyệt vời thơm cạn số bạn thì có, có thể nói là đá con Sunco về nhanh hơn thì vì mình thấy đá, đá chế độ thường thì có vẻ Sunco nhanh hơn à, Tuy nhiên thì bên Đức thứ nhất là sụp tay đồ nó đẹp hơn, tiếng ờ, dễ nghe hơn Sunco Tuy nhiên thì đá Snip còn như vậy là đá quá nhanh rồi Mình đá tầm 3 phát thì mới thằng kia bắn được một đại phát à nên rất khó chịu rất nhiều khi đá mà nhanh như kiểu liên thanh ấy vua, tất cả rất là gây ức chế người khác gây mất tập trung đối phương nữa nhiều khi nó bắn thù thù thù khi các bạn đá thì bạn ấn tổ hợp phím e này r e là đá này r thay đạn này. đấy rồi chuột phải chuột trái ấy các bạn tự học đi chủ yếu là e, r rồi à, nhắm bắn thôi e, r nhắm bắn đấy Đờ thay đạn ấy Thế nên à, vừa kết hợp tổ phím à, à, còn cách nữa ERW cách rồi hai bên chuột nữa nên nó không phải không phải dùng đến phím Q phím ER thêm hai phím rồi cả nhảy nữa ôi sợ tìm cái gì vậy nhảy là chủ yếu để bạn né đạn thôi ôi ôi cái gì đây? vãi trưởng Vãi cả xăm hình lên đấy còn chồng lít vào nữa Khó nhìn thấy đấy Vì rượu vãi Nó không ngụy trang thì Thôi rồi Như lính đặc chủng vậy Các bạn thấy đá rất ảo diệu Vì rượu Ôi Ôi đình cùng bệnh Nhanh thế Ủa, May phải trả giá Ôi, Con lợn này Con lợn Ôi Ô tổ Các bạn có thể thấy là khi bạn nhảy thì bạn ờ, né được một chút xíu thì có đạn chứ không né được hoàn toàn nói chung thì vừa nhảy vừa đá vậy là tập trung đối phương rất nhiều bạn lại ừ, phải cả ngồi như các bạn thấy khúc đầu ấy mình còn ngồi xuống né được đạn ờ, nói chung là cũng không phải là lúc nào né được đâu tùy người thôi gặp gà cũng né được gặp vừa rồi né bằng niềm tin cứ xuống là đá phát vỡ mặt thôi các bạn chọn khẩu súng nào nhiều nhiều đạn đi đừng có chọn mấy khẩu như Falcon mà Falcon cũng đá được từ 93 T2 được sướng nhất vẫn chỉ là Barret, Chấn Tắc, FF2 hay AUM cũng được cứ thường thở đi cùng cây cầu này à, kiểu quá cao đừng có đứng lộ quá dễ chết lắm trời vãi trường các bạn vừa chơi được vừa bật một bài non stop lên để đêm ngủ vừa nghe vừa đá cho sướng đá mà cứ spam thôi cũng không được không chúng tại sao đôi khi à, hai ba phát đá mới trúng được lần đấy là đặc điểm của đá chứ không hẳn là phát nào đá trúng bởi vì mình đá hai phát hai phát và nó bắn một phát luôn rồi nhiều khi đá nó hụt hụt căn tầm đá bạn nào mà mới chơi thì mới muốn tập chơi con kiểu đá thì cũng khá khó đấy cũng phải tập cỡ vài ngày rồi mới quen được cảm giác được mới đá thành thục được lúc đầu mình chả biết đá đâu thì sau vài ngày mình mới quen xong rồi bị chửi mình đá nữa đi đá mà gặp cái rung nó kích lên kích xuống chửi như chửi cửa hó vậy điện này sao đứng đây này skill gọi là skill dạng hạng của Venus rồi này thấp diêm thấp diêm đại sát rồi chồng đít này chồng đít này chồng đít rồi ôi mẹ đã ôi ghê hồn nhanh vãi ui ui sợ vỡ mặt thế thì nó vỡ mặt thành hiền bị đá vỡ bồn, còn vâng, uh, ờ, mình dạng tháng nên đá chắc người còn thấy một mắm tôm không rồi rồi toàn mít này ôi trời ơi đinh công mệnh vi diệu thật đá thế mình không nào nhiều khi spam đá là vậy đá nghe tiếng ờ, bọn nó ờ, tức cái gì thế à thấy nhau à ôi vãi trưởng mắt để bướm à à, hồi sinh xong mà không để ý đến cái tiếng ờ, độc ngược chạy kiếp hồn chạy phải trưởng chạy ui bạn may thôi đen thôi đỏ quên đi và thanh niên cũng đua tốt với mình à thế thì cũng hay cũng giời cũng giời đây ừ, ăn làm sao được bạn thấy không nó hoảng loạn bắn hụt mình chi khoảng khoảng về là bắn dễ hụt lắm còn thiên nhiên đô tốt được chơi ờ, nó, nó, nó thấy nó kích thích hơn a xe thì đều đối trả lắm cảm thấy cô độc what you you sợ đây này đây này đây ơi quay xuống kịp nay mình ghép cho mọi người xem mấy em xinh tươi nhảy luôn cho nó kích thích vừa bật non stop lên vừa đá chơi đi phê chứ còn đá thường đá lâu chắn lắm nghề đất tài với cả mỏi tay sợ anh háng luôn chết thì đăng thế năm sấp thằng thế năm người ơi vãi thế mà tưởng trúng đấy đá rất ảo dịu mình cái đá hụt cũng được đá hụt là có cái nó nó cũng hoảng rồi kẹt đây ơi ơi tiếp thế cái thằng kia đen thật thì cũng mạnh thôi lại may thôi cũng chết được thằng kia rượu chực nhau Điệt, ra mà lên ra mà lên ôi tôi còn ra mà lên mà còn thế nhiên kia cơ hội vãi ôi vỡ mặt như đá thế này nhiều khi cũng hơi bất lợi với mình ở chỗ là người ta nghe thấy tiếng súng ở đâu mình nhiều ấy thậm chí dễ bị bắt bài lắm rồi ra nhanh thím ơi bạn ơi thò dưới đấy làm gì ô định mệnh đánh trưởng giờ nó mới ra bắn hết nhỉ chơi thế làm được cầu nó phóng từ lên xuống và ôi làm gì đấy <laughs> ôi lại chửi nghe thấy tiếng đá nó cũng khiếp cứ spam đạn cũng trúng chúng tôi đúng rồi đúng rồi hồi xí không đúng lúc gì cả đen thật cái gì đấy bạn đá về spam tầm hai viên đúng chúng hai phát hôm nay mình lắp khá nhiều băng đạn chứ không thì 10 viên đá cũng nổi 10 viên đá có một vài phát là chết rồi Ủa lag ô khỉ đúng cái đoạn quan trọng lag đến phút cao trào lag cực máy ui, mất dậy nhờ tôi cho bạn vé f 1 F12 dừng clip của mình khổ lắm mặc dù bạn đã chém mình nhưng mình cũng chả bao giờ kích cái thằng bạn chiến à, nếu mà ấn F12 thì mình lại cắt clip thôi nên bạn không cả. đấy và nhiều lúc phát thế này là phải đá úi sời cãi nồi đây này vỡ mặt vỡ chim <laughs> nhiều khi đá đá vậy dễ bị chửi chửi cái khó may phòng này còn chưa bị kích ấy. chưa kích mình nãy giờ chưa bị kích lên cao cấp à, cái đuổi như đuổi tà vậy thiên nhiên nhiều thiên nhiên cao cấp trầu để trâu người ta có Venus người ta đá người ta mua cả mấy triệu người ta chơi cấm cấm đá ôi con phê này đã cũng được nhưng mẹ con ff 2 uh, Halloween ý, đá sướng khổ luôn ôi áo ngơ này áo ngơ này bắn bắn hụt chắc quả đấy nó khiếp xóm đá sợ lắm đây ui dồi. ui dồi. ui dồi. đâu rồi đây này đây này nhìn rõ này đây này ui rồi vãi hụt vãi trường để xuống kia ăn bên trái ui cái này, này phê thuốc à đi đi như con gà rù ấy đá sướng các bạn ạ tuyệt vời của 95 kêu là kêu hết sắp hết thời gian lâu rồi không đá về bạn hơi yếu ấy cái công phòng này đá mình tập trung vào đá chắc phải tầm trăm trăm kêu hơi nói chung là hạn chế đá thôi chơi đá là dễ bị địa chỉ đó hắt phủi di phòng nặng bị kích rồi đã xong rồi cảm bạn đã xem clip